Người phụ nữ này bẻ gãy tay mẹ chồng. Hôm sau bị quản gia dựng dậy từ 4 giờ sáng gói sủi cảo, Yeonjo tưởng tượng cái bánh trước mặt là mẹ chồng. Đúng rồi, phải ấn như ấn cái bà già đó. Ok ngon ngay. Xem ra mẹ chồng gặp phải đối thủ đáng gờm rồi, trong bữa sáng, mẹ con bà ta hùa vào nói xấu Yeonjo thấy cô tới gần liền đồng loạt chuyển sang nói tiếng Anh. Cũng được em cũng không muốn thấy gương mặt đáng ghét này. Mà này, mấy giờ chúng ta đi thẩm mỹ viện. Mẹ bảo tôi hôm nay phải lau sạch lá cây trong phòng khách. Thế nên chưa lau xong thì ai cũng đừng hỏng đi đâu nhé, em dâu cũng muốn đi ạ. À. Ai ngờ Yeonjo nói được tiếng Anh, họ đều kinh ngạc há hốc mồm, con dâu trước kia ngốc nghếch có biết gì đâu chứ, tự nhiên học tiếng Anh từ bao giờ vậy trời. Lúc sau, mẹ chồng nhìn Yeonjo lau lá cây, phàn nàn chúng tôi quá tốt bụng nên mới chứa chấp cô đấy, phải nhà khác thấy đầu óc cô có vấn đề đã tống cổ lâu rồi. Đúng là nói không biết ngượng mồm, có mà nhà bà ta tham lam tài sản nhà con dâu thì có, người giúp việc nghe mà thấy chối tai, vô thức than thở một câu tiếng Việt, bỗng Yeonjo cũng bắn ra một câu tiếng Việt, chính cô cũng không biết mình học tiếng này từ bao giờ, cô nói với người giúp việc mấy ngày nay thật nhàm chán. Thế là hai người buôn chuyện trên trời dưới đất bằng tiếng Việt. Sau đó, người giúp việc kể hết chuyện trong nhà này trước kia, thái độ của từng người với cô thế nào, mẹ chồng chẳng hiểu một chữ nào liền sốt ruột, lớn tiếng quát hai người họ không làm việc thì thầm cái gì, dám gạt bà ta sang một bên, hai người nhìn nhau cười hả hê. Tiếp theo, ở trên xe Yeonjo dùng tiếng Pháp nói chuyện, hỏi bọn họ tại sao không trả lời. Cả đám gượng gạo không dám ho he tiếng nước ngoài nữa, chẳng lẽ mất trí nhớ đột biến dây thần kinh ngoại ngữ ạt. À? Tối đó, cả nhà bàn bạc vụ hốt tài sản nhà Mina, mẹ chồng than vãn bao giờ mới không cần cung phụng cô ta nữa, ba chồng nói đợi tiền về tay rồi mọi người muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó còn chưa biết cô ta còn sống không ấy chứ, Yeonjo đứng ngoài cửa nghe thấy, cô tức giận nắm chặt tay. Do dùng lực quá lớn tạo ra tiếng động, Sung Un phát hiện có động tĩnh liền đi ra xem. Đúng lúc nguy cấp một người đã nhanh hơn một bước kéo cô đi, thì ra là Sung Úc tình đầu của Mina, anh là con trai của bác cả nhà này. Lúc sau, cả nhà vào nhà thờ, con trai chị dâu ngồi phía sau, ném đồ vào đầu Yeonjo, lần đầu bà đây nhịn, nhưng đến lần thứ hai, vừa khéo trong kinh thánh có câu thế này, kẻ thù của một người sẽ trở thành kẻ thù trong chính nhà mình. Yeonjo không nhẫn nhịn nữa đứng bật dậy mắng nó, chị dâu cả còn trách cô chấp nhặt với trẻ con làm gì. Sung Un cũng luôn miệng khuyên can cô Yeonjo hỏi một đống người ở đây mà cứ để nó ném đồ vào đầu tôi à, ba chồng lập tức quát cô im miệng, không ngờ Yeonjo còn ghê gớm hơn tưởng hét to mà ngon à cũng chẳng phải cái sòng bạc tự nhiên ai cũng hét ầm lên, giật hết cả mình. Đúng là đồ vô phép tắc. Sợ người ta không biết mình là con riêng ạ. À. Ôi lại chúa, đến quỷ năm 2021.